Turn on như light. Brexit Để xuống này nè Yeah We overloaded Xuống hả coi coi đi coi nó pháo có bia đấy này đủ đồ nghề mà đủ đồ nghề em đủ đồ nghề mới được đặc biệt ờ, đủ đồ nghề hết trơn ờ, bắt đầu bắt đầu kìa bắt đầu kìa vô rồi kìa vô rồi vô rồi con ngồi coi nước pháo rồi các em đi coi pháo này chưa wow. ơi hết thấy đường luôn à hết cho đường luôn à lâu dễ sợ ha mới hửi what's up man what's up man Wow. Andrew, How you doing? Good. Ridge. Tampa, Florida. Come they're getting beers. <laughs> Get a beers and enjoy. <laughs> We're on live Facebook. Say hi. got it. about five gallons of uh, gas for each family. <laughs> oh man, còn nữa không? look at him. Hi. Hi. mặt mặt kia ơi. To give this back to Steve, he live streaming. Okay. Quay à? Đó là như xong rồi phải không? Biết là intermission cho người ta đi qua intermission cho đi qua chứ đông quá người ta đi nhiều quá nè xe đậu hàng hàng tới đằng kia người ta vô mới qua được nè hello Jocelyn hello hello nữa nữa nữa kìa nữa hey two hey two rồi con quay đi Go around. I've used the day after the 4th. Khó know, quá. That's pretty Jocelyn. <laughs> Vô Xong rồi đó hả? <laughs> Chắc xong rồi Đây nó hai với nhau rồi Okay how about this one? Where's that coming from? Look at all these birds. Because skin is dry. kind of like moisture. Wow. kia cái súng mà nó ria bên đây ria bên kia ria liên tục luôn rồi cái mùi á cái mùi à ok ba đi facebook đây là facebook lấy tới đây hết nha ok bye mọi người nha chúc mọi người chơi vui vẻ nha bye